anh đã chạy theo đến tàn kiệt này em hành trang bước đi mắt hồ phản chiếu bóng sống với hàng dừa mộng say câu hứa năm xưa trong một chiều trời mưa em nói em thương anh nhiều anh thương em anh tin rất nhiều nhưng để không như giấc mơ đẹp em rời xa chốn đây một ngày em muốn xa mắt ai với mẹ cha trong ngóng chờ đợi nhung nhớ một thời rồi trên tay anh tâm thiệp cưới ngày xưa anh muốn